thái quá sóc trước luôn đặt trước luôn đặt trước khi sóc này ừ. ông cứ sóc bằng lẻ không anh tiếng cứ nằm bằng lẻ hoài không vẫn bán lẻ không bán lẻ rồi mặt lẻ của tôi chú ăn lẻ không đẻ xuống nữa đi ông súng được đẻ xuống nữa đi Đấy. chưa biết đâu rồi <coughs> rồi một lẻ chỗ này của tôi mở thử ra xem có ra được sắp đôi nhá à, hôm nay ờ, anh em đến chơi thì ờ, anh em chơi sóc đĩa hay chơi đánh bài đây? làm sóc đĩa đi sóc đĩa sóc cho nó nhanh phải sóc đĩa thì bây giờ mỗi người bỏ ra tầm 400 ờ, triệu nữa nhá bây giờ này ông long là chọn đi à. ông đây đến nhà tôi thì quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín hết nhé là vâng. đấy. được tôi kiểm tra bát đi nào đây soi đèn thoải mái đây. quân vị ờ. bát đĩa tôi nghe rồi chịu trách nhiệm giờ bịt nhiều lắm à, mà ông làm cái gì đấy tôi tôi làm giám đốc công ty thôi à công ty xây dựng đây mà ờ, nói trước nhé mỗi anh em là bỏ ra là tầm 400 triệu đấy ông này ông ờ, này đánh ông này đi chơi gì mà cầm tí tiền kia đống gan hết được chỗ này của tôi đã đó là chủ tịch chủ tịch một tập đoàn mà đi chơi gì mà... đây công ăn hết được tiền của tôi không à, à ok ok ok à. đấy nó bây giờ làm chủ tịch chứ đây là, là chủ tịch là nghèo đấy hả ui giời ơi đây nhá quân vị ờ, sẽ chín nha vâng, tôi sóc cái được nhá à chắc phải để trái à hay không chắc phải để trái okay. ok tôi ờ, sắp cho anh em đánh nhé đầu ba tiếng đầu là tôi mở thừa thiếu hết không có thừa thiếu nào mở 500 đô rồi ok anh em ờ, chơi trong nhà thì nói nhỏ nhé nào mở ba tiếng nhé để đếm đi bao nhiêu đấy báo trước đi bao nhiêu 13 tờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cái được một tờ rồi ngoài ra là à, anh em đánh ờ, trong vòng một tiếng đấy nhé này còn ờ, cứ làm làm năm trăm nữa rồi ok cân 3 tiếng luôn này rồi sắp đôi cái mấy tờ đây báo tờ đấy nhá một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm hai mươi 20 tờ cầm 20 tờ về tôi nhà kép đầy tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi tiếng thứ ba nhá sau tiếng này là mua bán thoải mái nhé 40 rồi 40 gấp tiếp đây nào rồi mở này ôi sở ôm đủ luôn bao nhiêu tờ 500 10 tờ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tờ đúng không? 40 tờ đúng không? 10 Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Đọc hết nhỉ? Ừ. Rồi. À? Tiền nó chỉ là lá đa thôi 30 40 Ok, phải thiếu nhá Đấy, đánh đẹp luôn ha đánh đi à, cái chặn gân này đánh thoải mái đi. đánh thoải mái đi ông kết đâu đánh thoải mái ba mươi vào ba mươi lẻ hả ba mươi vào này à, tôi bán chắn này bán chắn này chắn bao nhiêu đây hai mươi hai mươi ừ. nhận hai mươi đây chỗ này chỗ rửa tem này 15 20 đấy lẻ còn 20 nữa này chú đâu ăn nốt 20 rồi cho con rồi rồi chung 20 mươi đấy để nếu đầu đặt chẵn thì chú ăn rồi 20 có rồi là ô tô ờ, gửi cho ông chủ tịch này ông chủ tịch là này ông làm bên ờ, chủ tịch của bay công nhân đấy bên tôi thì có hơn trăm công nhân rồi đấy rồi ok cái này đã có cốp đây này mở này máy ôi giời ơi đây máy đây 20 đây có mấy 20 về tôi đưa đây 10 đây 10 quá đây mở đây đây à 1 2 ở chú đánh đây mà chúng ăn đấy à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi mất 50 triệu rồi cái này đánh đi đánh thoải mái đi xem nào đánh đâu cũng được bao nhiêu cũng ưng lẻ hai mươi đánh đi à, hai mươi vào trắng này mở này bán lẻ à, bán chẵn cho ông này nhận này hai mươi ông lẻ có thừa đâu lẻ à? lẻ thừa, thừa. Cho ông kia ít ông kia tay to hẳn nhỉ ông chủ tịch này lắm tiền <laughs> quá tiền nha quá trời tiền luôn thừa 20 đấy mặt lẻ của ông luôn đấy ăn hết rồi lẻ rồi mở bán này tôi đánh hộ này à tôi ăn chỗ này rồi nửa lại cho ông 15 này cái không mở bát luôn rồi 15 đắt luôn 15 cái mở bát luôn rồi mở nhá từ từ từ sồ rồi mở hết luôn chủ tịch lắm tiền à chủ tịch à cần tay người bác xong luôn không biết được nào đấy tiết đầu cứ đánh thoải mái giới hạn một tỷ ở nhà tôi thua một tỷ cho nghìn đánh đâu đánh à, biết hai chục lá đánh đâu đánh trọng này điểm sáu rồi hai chục lá bằng cân bồng bềnh đấy này <coughs> này bán chặn cho ông ấy chặn sao thấy bao nhiêu đây hai chục lá với hai chục lá tổng bốn chục lá mười cái này mười bằng cái kia mười tờ đấy bằng à, hai chục tờ kia chỗ này bốn mươi tờ đó 20 tờ ông phải là 20 tờ hết Đấy. tiền trong kép nhiều thoải mái sao rồi mở à, tôi mở cho rồi. ok chưa vẫn sức rồi ông chủ tịch này đỏ lắm đánh đâu chúng nó quá là đơn giản thôi quá đơn giản thôi hết ố tiền rồi đây tiền nhà thiếu gì, hết tôi bơm nha đấy thoải mái rồi chú được đấy ờ, cứ chẵn thôi 50 triệu chẵn rồi nghe biết rồi lại bán chẵn tiếp được không bán nữa chú đâu chú ông này chung nhau chung đi chung đi mỗi người nửa cháu với chú chung mỗi người nửa rồi ừ. nhận cái đấy rồi Đấy bao nhiêu chú mở ba cái có 5 năm mươi năm mươi à ừ. mỗi người mỗi người mười đấy mười ba mười ba mười ba rồi à? mười ba là một trăm đấy sẽ nhanh tí còn đi con con ừ. rồi rồi được chúng mở đấy lấy cái lẻ đấy. ăn vẫn sấp đôi thì đôi cái cái chưa kết đấy cái kết thì xong rồi luôn đấy xong nhá đấy thì cái con này này cái này này cháu đấy vẫn chẵn rồi vẫn năm mươi 50 rồi chẵn 50 rồi cửa phát ra nào mười 15 này Tuyệt lẻ lắm Nổi tiếng phát rồi à? Cháu lại bán chẵn cho à? chú tiếp Chú ăn quả chẵn này đi chú Là bao nhiêu này? Cháu ăn chỗ này 1, 2, 3, 4, 15 15 tờ Cái này là bao nhiêu tờ? Cái đến 5, 50 Bốn chuyển định thì bao nhiêu đấy? 50 tờ thôi 50 tờ Cháu ăn 15, chú ăn 15 Cái 50 chú đó chúng mở lên cái lẻ nó xong rồi ui giật rồi nạt của ông này phải sao đánh luôn không cần rồi cầm tiền về từ nãy giờ bẹt chẵn luôn đánh luôn chẵn luôn 50 tờ đánh lâu đánh thoải mái rồi, làm nữa, hai người đấy rồi chú ăn cái 50 cháu ăn cái 20 50 đẹp không rồi, rồi. kẹt lẻ lắm phải cho nó ra lẻ rồi má cháu mở đi mở đi vẫn xem rồi, rồi. Trời. cầu gì mà đã quân đã, có cần phải cầm tiền về đâu <laughs> quá xanh quá hay rồi ừ. quá đỏ luôn theo chủ tịch thôi cứ đọc mười thôi ai con này chảy lẽ à, nặng nặng chẵn hai người biết mà chú đâu chú bà làm bán nữa không không thích thì lại cắt con khác đâu cắt cho tôi cái phần khác làm bán nào đây đây bấm bị đây bấm bị đây này nhá cháu 20 bà tép này ba tép này đấy đó hai con này đây nhá mười hai năm trở lăm rồi mở ba gì ui ui xô trời cần phải đánh đâu hết luôn hai quân nhé hai quân này để xong rồi xong luôn nhé vẫn để nguyên chẵn này <coughs> tôi bán chặn tiếp cho ông bán chặn là ừ, chặn lấy bao nhiêu đây chú đâu chú vẫn năm này luôn 50 à 50 cháu với chú mỗi người 25 đúng rồi ok Không mở cái xem mình có ra đồ ra được chặn không ra được lẻ không kết lẻ lắm cờ bạc cho nhau về lúc là cái <coughs> rồi rồi mở đấy mở nhá lấy đi rồi lẻ ra ai ôi ôi vẫn đồi mà cờ bạc này thì bẹp luôn đánh thay biệt thự đó không cờ bạc này đánh thay biệt thự đó toàn chẵn không chẵn đấy ôi giời gì đâu biệt thự ở đây đi đâu đấy à biệt thự ở trong tay mình như ở đâu chú đâu làm lại bán lẻ nữa lẻ đấy rồi bán lẻ lệch vào này cứ xuống là xuống đi xuống nhẹ đi chú xuống này làng có bao nhiêu xuống hết đi các tay từ gỡ lại năm này đúng rồi sáu hai mươi có nữa không nhà quá đâu hai mươi cái có không như nào không cái dùng đất tay cái dùng đất tay đi cho đấy bao được chắc cũng từ 20 tờ 100 đô thôi rồi mở ra Ai trời ơi ông chủ tịch này chỗ này là của hai chú này bao nhiêu đây hai chục hai chục hai chục, hai chục đúng không là 40 này cái này hai chục lạng một mình ông chủ tịch đấu với ba anh em giám đốc Ê, chủ tịch phát Lương 10 <laughs> này, 30, 30 à? này 10 Con này từ nãy giờ, à con kia là nặng chẵn, con này nặng lẻ đấy Lẻ 20 30 40 50 60 Ok Của tôi 20 20 đúng không? ông có muốn sóc tí không thôi đây rồi con tiệp nó sóc nè đem ông sóc đi đây nha rồi con sóc con vậy là bên, bên này là chẵn bên này lẻ Rồi, chẵn đây lẻ đây rồi lẻ, gì à? làm đây rồi nhé lẻ ba mươi bán lẻ bán lẻ ok lẻ trong bán lẻ hả bán lẻ thì ăn lẻ chú cháu mình mỗi người 10 10 không ok chú ăn 20 ăn 10 cháu ít tiền cho ăn hai cái này như này 20 cột như này ờ, hai ba bốn năm sáu bảy tám ờ, chín mười chú ăn rồi bên này chẵn bên này lẻ nhé bên tay chưa làm bên tay chưa mở ra, mở lẻ lẻ cái cơ đây đây cổ kia cái chẵn cháu mình cái chẵn không cổ đã à. con này không biết là nào đấy chắc phải là trái anh đây nhé ô chẳng lẻ đấy hai triệu này bao nhiêu đây mười lăm tờ hai mươi tờ hai mươi tờ dạ. hai mươi tờ tôi thiếu bốn chục bán lẻ tiếp bán lẻ bán lẻ này sáu lại ăn mười giờ, ăn mười tờ <coughs> tám giờ luôn khăn nước rồi nước rồi đấy bốn mươi giờ mở cái mở lẻ còn 30 lẻ còn 30 chú đâu chú thôi bán sau thì bán này không kết lắm mấy cái mở đi 150 của ai ra không đấy là cái không đang điều khiển về nhá rồi mở đây đây lẻ luôn này không sóc liền chặn luôn đấy. hai con chặn phân nước luôn này sao đây ông này lái chặn rồi đánh chặn vậy lái lên chặn thì phải đánh chặn cỡ nhé à, cứ lẻ hoài chú đã chặn đi chú mình có ba bán này nhé không ăn này lẻ đấy bán lẻ đất này bán lẻ lẻ số nó đi bỏ chú lẻ xuống nó đi có tôi với hai chú cháu tôi này đây không lẻ đây đúng không đấy là chặn đúng rồi ông này xuống nó lẻ nữa đi lẻ ừ. xuống đi xuống thoải mái đây rồi <coughs> rồi Đấy. cái này là của cái này là của chú cái này của cháu ở ờ, mặt mặt lẻ của tôi lẻ không không mặt lẻ của tôi ờ, chặn thừa cho mỗi ông 50 nữa ăn có gì đâu, ăn chú ăn không không ờ. khát nước chẳng nhẽ ba bán không ra là chẵn ba bán lẻ vậy ừ. ăn nước rồi đấy mấy ông này đỏ lẻ nữa thì tôi vào kép lấy tiền đồng 10 này <coughs> rồi đấy, đồng 10 với để đi ba đồng rồi ông mở hay tôi mở ông mở đấy. cho ông mở đấy. À, lẻ này giờ mới được này rồi chú vơ về của chú đi giờ mới được bán giờ mới được một bán thì ông này lại lái lên lẻ này ông này lái lên lẻ này 50 đánh 50 luôn chẵn 50 luôn Đấy, chú, cháu, chú cháu mình là cầu chẵn còn mấy ông này là cầu lẻ cái sóc về lẻ các ông ăn sóc về chẵn mình ăn quánh lẻ vậy 50 lẻ 40 hay 90 bán xanh bán lẻ chú ăn mùng cậu thế này như đây đấy 40 kia 50 rồi em 10 50 em cũng nhận nhận đòi làm ăn trước này hả? Đúng. Ông này ông lái lẻ rồi. chẵn tôi thừa lại cho ông bán chân này dạ. cố chú mở cái cho à, ờ từ cái mở đây ờ, cho ra ba gì ba gì là mình thua đấy ôi rồi ơi rồi ơi đấy hai đã chẵn giờ bên về này đây của chú đây à, chú ông kia cho ông cái này ông chủ tịch này ông sóc được lên chẵn là mình ăn à, còn sóc lên lẻ là mình thua vậy là dễ ông ấy sắp được lên trận mình ăn lẻ thì mình thua hết con lẻ này ông cứ hết đi chủ tịch bơm tiền đâu <laughs> ông không có lo bán thành bàn lẻ đấy đắt bàn lẻ lẻ vẫn còn 50 nữa rồi chú nhận 50 nhé được rồi rồi đây cái chỗ này của tôi còn cái lẻ 50 mồm mà chú nhận chú mở cái ờ, chặn đi bao nhiêu 50 50 50 ông hết tiền ông có bỏ chủ tịch bao tiền ok rồi mở nha mở nha ui ôi trời ơi chú ăn cái kia về thôi vẫn không lên được bên này là của chú à bơm nhau trăm này bơm tôi tăng lại đây năm giờ chiều là đến đón tiền nhé đấy anh em mình ờ, rồi, không vấn nợ lần này đâu đó chủ tịch đang nhiều tiền lo thì <coughs> lại đánh chặn ông đây kết đâu ông đánh đi mươi chặn <coughs> bệt cầu trắng luôn vẫn bán sạch mặt này chú động ăn cho cháu b ông này ông này lái không lên lẻ đâu ờ, vẫn còn hai mươi tổng rồi cái này hai mươi hai mươi nhân hai mươi rồi ok rồi mở cho lên ba cái ờ, ba gì đấy mở đi mở đi À, ông mở đi tôi để tôi mở rồi quá ông này mở tay trái cháu lên lẻ ấy lẻ ơi trời ơi cuối cùng cũng phải ăn được ông này lên phải chứ <coughs> cái này là trong bẻ cầu thì mình phải đào lại bắn trước chứ biết sao bây giờ lẻ đi rồi ba mươi rồi cái này là 80 đào lại bắn trước cứ xong rồi lẻ là họ ăn xong chặn mình ăn rồi cái cái lẻ muốn cái lẻ ông cái lẻ số lẻ nốt đi đấy mặt xuống 40 lẻ chú ăn cái đồng kia cháu ăn đồng này cái này nhìn p 40 mươi rồi nhanh rồi đấy ván này không kết đâu tôi không kết đâu ôi trời ơi mở này rồi quá kệt quá không lên được chẵn ai à, bán chẵn ở ván thứ ba không lên được chẵn à không lên được lẻ chú chú yên tâm ván này phải chứ chắc chắn là chẳng có đấy cái sóc lên lẻ đấy đây lẻ nữa đây 30 30 50 50 Chú cháu mình ăn không? Không, hay luôn tay ừ ván này ngưng ván này không kê ván sau đi ế cho ế mình à. lẻ về lẻ qua ai về lẻ không phải lẻ về không lẻ về à. Ờ. lẻ về cho đỡ ế bởi cái cố tình lên lẻ mà một cái ờ. đâm đầu vào trắng cái quá nhỉ sóc trước luôn đập trước luôn đập trước khi sóc này ừ. ông cứ sóc này lẻ không anh đấy ba mươi cứ nằm mà lẻ hoài không vẫn bán lẻ không bán lẻ rồi mặt lẻ của tôi chú ăn lẻ không lẻ xuống nữa đi ông súng được lẻ xuống nữa đi đấy. chưa biết đâu rồi <coughs> rồi mặt lẻ chỗ này của tôi mở thử ra xem có ra được sơ đồ nhá Ây à, rồi, rồi. chú ăn mà kia tôi không ăn được mấy ván thì cũng phải nhà ván rồi cầu phải bẻ phải đẩy chú chú đây là của chú ấy có chú đây. này cắt đánh trước thì xong này đánh trước thì xong luôn đưa, đưa vợ nghe, nghe máy vợ này đánh ờ, trước khi sau nhé cái này là 80 mặt lẻ tiếp alo ơi sao không nhận đắt chẵn rồi tôi đang kết lẻ chẵn 50 tôi thừa là chỗ ông 100 luôn này nhanh vợ gọi về đi rồi. ông mở đi xem ra gì ừ, về gì Sợ... ông ăn này đứng tử sợ đôi ôi giời ôi cảm ơn chủ tịch nhá và anh nói vâng thì anh nói vâng bạn trước luôn biết trước chủ tịch sóc ra gì luôn này tôi lại đánh chặn này sóc trước kia đánh luôn lại chặn đi trước kia đánh luôn sạch mặt này à? ừ. đôi không ừ. ui giời không lên được đôi tính kết rồi mà chủ tịch kết giỏi nhá mấy 20 20 xong rồi đặt chẵn trước khi ông mở này à. ăn nước rồi rồi thế của bố là lẻ này tất tay này chú đâu tất tay cho cháu cháu đánh tất tay luôn tay luôn không rồi. không kết đâu tôi đặt trước khi ông sóc nhé đây nha ừ. Đây, đây, đây xong mà đẻ phạch xong. đẻ này rồi mà lẻo tôi <coughs> rồi mở đây mở ra gì ui ôi ôi mua chứ không rồi rồi nghỉ nhá đẹp quá đẹp thế <laughs>